À, xin chào toàn thể anh em ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi hay là một cái ờ, cái cách chơi tài xỉu cái cách đánh tài xỉu nó mang lại hiệu quả cực kỳ cho anh em bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái, cái đồ chơi tài xỉu báo dung không tang nhé đồ chơi tài xỉu báo dung không tang thì cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung không tang này nó là cái bộ đồ chơi gì thì anh em theo dõi video anh em sẽ biết được cái bộ đồ chơi này và cái um, cái cách chơi của cái bộ tài xỉu có dung này nó như thế nào Đấy, và cái hiệu quả của nó ra làm sao thì anh em theo dõi cái video này anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó nhé rồi thì từ bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em thì uh, giới thiệu với anh em đây chính là cái bộ hột tài xỉu trong Đấy, anh em nhìn xem đúng không rất là trong đúng không Đấy, trong vắt luôn đó anh em thấy không trong vắt Đấy, trong vắt hầu như là không có cái gì Đấy, không có cái gọi là để cho anh em biết được ở trong cái bộ hột này nó là có tang hay là không nhé Đấy, anh em nhìn này bộ hột cực kỳ trong Đấy, trong như này Đấy. anh em tưởng chừng như không có lô bịp nhưng uh, ngày hôm nay tôi sẽ tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái một cái cách chơi à, tài xỉu nó hiệu quả cho anh em đến 80 phần trăm cơ thì uh, video này tôi sẽ nói cho anh em về cái à, cái cái bộ đồ chơi này và cái cách chơi của nó như thế nào nhé thì uh, như em cũng đã biết đấy bộ hột à, cái bộ đồ chơi này đó chính là cái bộ đồ chơi báo dung không tan nhé báo dung không tan đây là cái cục dung báo dung không tan Đó. thì ờ, làm thế nào để cái bộ hột tài xỉu này nó có thể báo dung cho anh em biết nó có thể báo dung cho anh em thì ờ, tôi cũng sẽ nói luôn cho anh em Đấy. đây chính là cái chấm cảm ứng nhé rồi cái chấm cảm ứng báo dung tài xỉu thì cái chấm cảm ứng này tôi đã đưa vào trong cái mặt lục của nó nhé đưa vào trong cái mặt lục Đấy, nhưng mà anh em nhìn xem nó hoàn toàn là không tan Đấy. có thể là anh em nhìn ở ngoài hoặc là anh em có thể là anh em có thể nhìn ở ngoài thì anh em cũng không thể biết được ở trong này có có cái chấm cảm ứng hay không đấy, tại vì cái chống cảm ứng của nó cực kỳ nhỏ anh em nhé đấy cực kỳ nhỏ thì uh, anh em nào mà muốn biết thêm hay là muốn biết sâu thêm về cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung không gian này cái chống cảm ứng thì anh em cứ đến cơ sở cơ sở tôi ở bên xe miền Tây anh em cứ đến bên xe miền Tây anh em alo tôi tôi sẽ ra đón anh em đó thì ờ, anh em nào mà muốn được tư vấn thì anh em cứ alo với tôi qua số điện thoại trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em hiểu sâu thêm về cái bộ đồ chơi này Đấy, thì trên video thời gian nó cũng có hạn tôi không thể giới thiệu hết được những cái cách chơi cách đánh hay là những cái cách sử dụng của cái bộ đồ chơi này Đấy. nói chung là tôi sẽ chỉ làm sơ qua cho anh em để cho anh em biết được là cái bộ hột trong này anh em cũng có thể làm bịp được nhé bộ trong này anh em có thể làm bịp được nếu mà anh em nào sân chơi nào mà anh em đang chơi cái bộ đồ chơi cái bộ hột trong suốt này thì anh em cứ alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em những cái đồ chơi bịp nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này cái cách chơi của nó là làm sao khi anh em đến sân chơi anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này Đấy, anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này khi nào mà mặt lục nó ngựa lên thì là cái máy rung này nó sẽ báo cho anh em Đấy, nó sẽ rung cho anh em nhé khi, nó sẽ rung cho anh em còn khi nào mà không có như thế này thì cái máy báo rung nó sẽ hoàn toàn không rung nhé Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em trước khi là anh em chơi thì anh em có thể bật cái máy này lên Đấy, cái nút vàng lên là ok Đấy, bật cái máy lên khi nào mà anh em lắc cái bộ hột này nó mà có lên mặt 6 mặt ngũ à, mặt lục ấy thì anh em nó sẽ rung cho anh em Đấy, nó sẽ rung cho anh em Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em nhé anh em nhớ nhé lúc nào mà có mặt lục nó sẽ rung cho anh em liên tục liên hồi và mạnh nhanh anh em nhé Đấy, còn nếu mà nó rung như vậy là cái cái bộ bắt sóng của nó nó chỉ là bắt sóng của cái bộ hồ thôi nhé đó như vậy là anh em chúng ta thấy không cái bộ à, cái bộ cái bộ báo dung này nó đã báo cho anh em biết là có mặt lục nổi lên anh đúng không anh em lục nổi lên thì anh em đánh gì anh em đánh lục tài mở cho anh em này đó đúng không lục tài đó rất là hiệu quả luôn cho anh em nhé đó im hẳn luôn nhá thì như thế này anh em đánh gì thì anh em đánh xỉu cũng được hoặc là anh em không đánh nói chung là tùy anh em nhé không có mặt lục mở cho anh em này đó như thế này anh em đánh xỉu là anh em cũng thua này vì vì không có mặt lục nó sẽ không dung không dung thì anh em đánh xỉu nhưng mà đây là những cái chế phạm thì cái chén phạt anh em phải chịu thôi nhá đó như thế này là anh em biết rồi có mặt lục anh em đánh lục tài nhé đó, hai lục đúng không anh em hai lục nói chung là máy báo rất là mạnh rất là nhanh như vậy thì anh em biết rồi còn một lục Đấy, một lục nó sẽ báo kiểu khác cho anh em nhé đây một lục đây đó một lục nó sẽ giảm bớt cho anh em cái độ rung nhé đấy nó sẽ không rung mạnh nhé nhưng mà hai lục nó lên này đấy anh em thấy không hai lục nó lên nó sẽ rung rất là mạnh đấy, đấy. không lục thì lại hoàn toàn không rung nhé không lục lại hoàn toàn không rung đấy. mở cho anh em này đấy không lục hoàn toàn không rung nhé đấy nó rung nhấp nháy như thế để anh em không đánh vẫn tiếp tục không dùng đó, đúng không tiếp tục không dùng đó, không dùng không dùng nhưng chén này anh em gặp chén phải đấy. thì đây là cái bộ hột à, đây là cái um, ờ, chén phản của của của cái thế hột thôi còn máy nó báo cũng rất, rất là chuẩn cho anh em rồi đấy. Đấy, tiếp tục lại có mặt lục nhé anh em nhé tiếp tục lại có mặt lục mở cho anh em này đó tiếp tục lại có mặt lục đấy thì ờ, đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé chúc cho anh em chén cuối cùng này vẫn có mặt lục này anh em này đánh lục tải này đó đúng không Đấy, đây là cái bộ đồ chơi mà nó áp dụng vào cái bộ hột tài xỉu trong nó đang là cái cách chơi và cái cách đánh tài xỉu mới nhất 2020 này để cho anh em nào mà đang sử dụng cái bộ hột tài xỉu trong này mà anh em chưa có cái bộ đồ chơi bịp thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em